Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là trận đấu muộn nhất của vòng 7 giải bóng đá vô địch quốc gia AFF 2021. Về thiên trường xem bóng đá, giờ đây đã trở thành một câu cửa miệng của người hâm mộ khi nói về chảo lửa này. Và mỗi khi câu lạc bộ Nam Định ra sân thì thiên trường y như rằng mở hội với hàng ngàn cổ động viên tới sân. Và thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ cũng biết cách nén chặt cảm xúc của người hâm mộ quê hương để có thể vỡ hòa ở những phút bù giờ cuối cùng trong cuộc đối đầu với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An ở vòng 7. Một nửa giai đoạn 1 đã qua đi rồi và với những câu lạc bộ không được đánh giá cao lọt vào nhóm 6 đội dẫn đầu như câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An hay câu lạc bộ Nam Định hiểu rằng đây là giai đoạn cần phải tăng tốc. À, lợi thế sân nhà chính là một lợi thế để cho câu lạc bộ à, Nam Định có thể tiết kiệm vào lúc này. Và ngoài lợi thế này thì thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ còn có hai trận đấu à, liên tiếp giành chiến thắng vừa qua với một phong độ rất cao. Điểm tựa sân Thiên Trường giúp các cầu thủ chủ nhà Nam Định tự tin cầm bóng dồn ép đối thủ. Các cầu thủ áo vàng sở hữu cơ hội đáng chú ý đầu tiên ở phút 13. Lâm Anh Quang có pha băng vào đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Văn Hoàng bên phía sông Lam Nghệ An đã phản xạ xuất sắc để giữ thế quân bình của trận đấu. Một thế trận chặt chẽ được cả hai đội thực hiện trong những phút tiếp theo khiến trận đấu không có quá nhiều những tình huống đáng chú ý. Một vài pha bóng nguy hiểm đều đến từ những cú sút xa hay những pha bóng cố định. Tưởng chừng như đây sẽ là màn đọ sức duy nhất của vòng 7 khép lại với kết quả hòa thì ở những phút bù giờ, đội trưởng Lâm Anh Quang của câu lạc bộ Nam Định đã lên tiếng Tiếp tục là một pha không chiến, nhưng lần này cầu thủ mang áo số 5 đã không cho thủ môn Văn Hoàng cơ hội cản phá. Và 1-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu, mang đến một bầu không khí lễ hội trên các khán đài sân Thiên Trường. Mấy trận gần đây, các cầu thủ chúng tôi đã có một cái tinh thần rất là tốt ờ, chứ còn ờ, về thực chất về chuyên môn thì vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng rõ ràng về cái mặt tinh thần trước tiên các cầu thủ trẻ là cần về cái tinh thần sông sáo đấy, mà với cái mật độ thi đấu dày như thế mà các ừ, cháu các em nó giữ được cái một cái nền tảng thể lực vậy rất là đáng mừng và tôi cũng xin ờ, cảm ơn tất cả những cổ động viên này trên sân đã ủng hộ nhiệt tình với một cái tinh thần tuyệt vời cho đội bóng để có được cái kết quả tốt của ngày này. nay. Thực sự cũng là tôi hơi hơi tiếc nuối khi mà còn à, phút cuối cùng mà để tình huống của đình mà đối phương đội Nam Bình à, dần bàn thì sau cũng à, chúc mừng à, các cầu thủ của đội năm với chiến thắng kịch tính trước câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, câu lạc bộ Nam Định đã vươn lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng với 12 điểm. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sau chuỗi trận thăng hòa vẫn vững vàng ở ngôi đầu với 16 điểm. Câu lạc bộ Than Quảng Ninh và SK Bể Nắng lần lượt xếp thứ hai và ba với cùng 15 điểm. Vị trí thứ tư thuộc về câu lạc bộ Viettel. Ở nửa kia của bảng xếp hạng, vị trí cuối cùng đang tạm thời thuộc về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hai vị trí xếp trên lần lượt là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Sài Gòn.